IDC Life và Thu Loan xin trân trọng đồng hành cùng quý vị các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, táo bón là một vấn đề thường gặp ở trẻ nhỏ và có 3 giai đoạn trẻ thường dễ bị mắc táo bón nhất. Thứ nhất đó là giai đoạn trẻ tập ăn dặm, thứ hai là trẻ tập mồi bô và thứ ba là trẻ chuẩn bị đến trường. Trong chương trình Sống khỏe cùng IDC Life ngày hôm nay, chúng tôi có mời đến trường quay một chuyên gia vô cùng đặc biệt đó là thạc sĩ dinh dưỡng Nguyễn Phương Nghi, chuyên gia tư vấn dinh dưỡng tại Trung tâm Dinh dưỡng Việt Đức sẽ giúp các bố mẹ giải quyết tận gốc rễ vấn đề này, một vấn đề tưởng chừng như đơn giản nhưng vô cùng phức tạp. Xin chào chuyên gia. Xin chào MC Thu Loan. Xin chào quý khán giả chương trình Sống khỏe của IDC Life. Thưa chuyên gia, tuần vừa rồi chương trình có nhận được email của mẹ Nguyễn Thị Thanh ở Hải Phòng. Nội dung email như sau. Hiện nay con em bé trai được 2 tuổi đang làm quen với việc ngồi bô và mỗi lần đi tiêu thì cháu ngồi rất là lâu và gặp rất nhiều khó khăn cháu hay nín nhịn đi tiêu và tình trạng này kéo dài 3 tuần nay và em không biết làm thế nào để giúp con chấm dứt tình trạng này và em rất mong là bác sĩ tư vấn giúp em em xin cảm ơn và chuyên gia có thấy gì về tình huống này thường thông thường đối với những trẻ tầm 2 tuổi bắt đầu tập ngồi bô đó là bé thường có vấn đề liên quan đến táo bón tâm lý bởi vì sao bởi vì đối với những bé thường trước đấy là và mẹ không biết là trong đứa con có bị táo bón hay không Đấy, bởi vì sao khi mà táo bón đầu phân ấy nó chỉ cứng một chút phần đầu thôi ừ. sau đó nó mềm bình thường thậm chí phần sau thì hơi lỏng một chút thì khi đấy đi trong bỉm rồi mẹ không thể nào biết được cả thì có thể rằng là do bắt đầu lần đầu tiên ngồi bô, bạn đã bị đi cứng bạn rất là sợ rất là sợ vì nó đau nó cứng cái phần đầu phân rất là đau đau phần đầu mô của con thế nên con rất là sợ sợ dẫn đến là ờ, sau con không muốn ngồi môn nữa mà muốn tự đi trong biển thì đi trong biển con cảm thấy rất là dễ dàng ừ. con thích đi lúc nào con đi đúng không không cần phải một cái khuôn giờ nhất định dạ. còn khi mà tập ngồi bô là phải tập xem là giờ nào con đi đấy và đi ngồi như thế nào ừ. lúc đấy con rất là khó chịu thì thành ra là bé đang gần như mắc cả hai tình trạng vừa là táo bón bệnh lý ừ. vừa là táo bón tâm lý ra nếu tình trạng táo bón mà kéo dài lâu ngày mà không được điều trị một cách chấm dứt thì sẽ để lại hậu quả như thế nào hậu quả của táo bón thì có rất là nhiều từ hậu quả nhẹ cho đến hậu quả rất là nặng hậu quả nhìn thấy rõ nhất đó là cái việc bé không thể tự đi vệ sinh được có những trường hợp là tầm được 5 đến 7 ngày bé đi một lần và phân rất là cứng rất là đi rất là đau rát thậm chí có những bạn nặng hơn có thể dẫn đến chảy máu còn trường hợp nặng hơn một chút nữa đó là việc mà bé đi khuân phân chuyển thành khuân phân to khuân phân to thì dần dần nó sẽ dẫn đến là giãn đại trực tràng nó chuyển thành về cái bệnh lý về sau có những người rất bị trĩ rất là sớm bị trĩ sớm có một phần nguyên nhân đó là do bị táo bón từ bé mà không khắc phục được tình hình cứ nghĩ đấy là bình thường rồi có những trường hợp thì là do những trường hợp mà bé bị bệnh lý như có những mình đã từng nói với liên quan đến cái vấn đề là dài đại tràng mà mẹ không biết Đấy. tại vì thấy bé mấy ngày mới đi một lần thì là cứ bình thường không chịu tự đi mà phải thuộc mới đi được mặc dù phân không cứng lắm phân bình thường Đấy, là giải bệnh lý hoặc bệnh lý này thì không khắc phục cho con thì dần dần dẫn đến các loạt bệnh lý này sau là liên quan đến ung thư rồi viêm đại trực tràng rất nhiều tại vì nó tích tụ phân lại mẹ tưởng rằng cái gì mình đã đào thải ra ngoài mà mình không được nó đào thải ngoài thường xuyên nó tích tụ lại trong cơ thể mình thì nó gây độc ngược lại với cơ thể thưa chuyên gia trong trường hợp này thì đâu là giải pháp hay lộ trình hiệu quả nhất dành cho con trong trường hợp này ạ thứ nhất đối với trường hợp này tâm lý là mình phải nói chuyện với con để là con làm quen có những câu chuyện có những cái sách nó liên quan đến dạy cách trẻ cách đi bộ thì khi đến mình trò chuyện với con tâm sự với con vâng. để con hiểu rằng đấy là một chuyện rất là bình thường vâng. đấy, việc ngồi vô có thậm chí có những câu chuyện dẫn đến là việc ngồi vô rất là thú vị dạ. đấy nhá có từ vâng. trước mình cũng dạy con nhà mình như thế mình biến thành cái bài học rất là ừ. thú vị đúng không ạ để cho bạn ấy rất là thích và bạn cảm thấy rất là thoải mái với việc là ngồi bô chính xác như vậy và có thể là nói thêm một chút nữa là liên quan đến việc bạn ấy đi vệ sinh ra bỉm dạ. thì có thể là lần này bạn lần này sau lớn đến bây giờ rồi này mà đi vệ sinh thế này có thấy mùi nó bẩn không này nó có bẩn ra người con không hay này rồi là có thể là bảo bạn rằng ngồi như thế này thì sẽ thành thành người lớn các bạn rất thích làm người lớn dạ. các tầm hai tuổi rất thích học người lớn vâng. Đấy. hoặc là trường hợp nào mà bé sợ quá vâng. thì trường hợp cuối cùng ấy là sợ quá về cái, cái tình trạng mình có thể để bé nhìn có những cái nhu cầu của trẻ em ấy ừ. cũng có mình có thể sử dụng là những cái cách để điều chỉnh lại tâm lý cho bạn và đỡ sợ ừ. ngoài cách đó ra thì đúng như liên quan bệnh lý thì phải xem xem là con đang táo bón ở hai giai đoạn nào ừ. Đấy. quay lại cái phần nguyên nhân táo bón thì mình nói qua một chút thứ nhất là đối với những cứng đầu phân tầm tuổi này các bạn đa phần là cứng đầu phân Đấy, thì mình phải do bạn bị thiếu nước mà mình không biết thì bình thường đi ra biển mình không biết đâu dạ đấy là bổ sung thêm nước cho con ừ. để làm sao con tránh tình con bị táo thứ hai là điều chỉnh chế độ ăn cho con làm sao nó tăng cường dầu chất xơ lên ừ. cả chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan để làm sao cái phân phân nó tạo nó tốt nhất thứ ba nữa là xem xem là cái phân phân đấy nó có lỏng nhỏ phân dê không đấy, thì vì là do chất xơ rồi mình điều chỉnh cho con là ổn ừ. hoặc là có thể xem là cả phân phân nó cứng không nhưng mà cứng từ cái đầu phân đến cuối phân nó đều là cứng rất là khó đi và vâng. thì khi đấy mình phải rất cân nhắc liên quan đến con đi điều trị ừ. tại khi cứng như thế là nó là bệnh rất là nặng rồi đấy. kết hợp cả hai cái đó lại việc luyện đi bộ vẫn phải luyện chứ không thấy con không đi là không luyện nữa thì dần dần con rất là khó Cảm ơn chuyên gia đã chia sẻ những cái mẹo rất là dễ dàng và thiết thực đúng không và thực tế hàng ngày và bố mẹ có thể áp dụng tại nhà cho con để giúp cho bạn thứ nhất là cái nguyên nhân táo bón từ tâm lý đúng không ạ và bệnh lý nữa. Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn quý vị và các bạn đã có những hiểu biết vô cùng sâu sắc và rõ ràng về tình trạng táo bón của trẻ và đặc biệt là những hệ quả kéo dài khi mà cái tình trạng táo bón kéo dài của trẻ. Và trong trường hợp này thì quý vị còn biết được một cái lộ trình vô cùng hiệu quả dành cho các bạn nhỏ đang chuẩn bị chuyển sang giai đoạn tập ngồi bô. Và để được tư vấn kỹ hơn thì quý vị vui lòng liên hệ số hotline 0826 21 2102 hoặc gửi email trực tiếp về chương trình tư vấn bác sĩ 115 a com Và một lần nữa xin được chân thành cảm ơn chuyên gia đã đến tham dự tọa đàm của chương trình ngày hôm nay. À, xin chân thành cảm ơn MC. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau. Và quý vị nhớ đăng ký kênh IBC Life và nhấn chuông nhận thông báo để không bỏ lỡ những thông tin vô cùng hữu ích về sức khỏe của chương trình. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Mua thuốc đến nhà thuốc IDC